bạn đến với kênh video của điện máy cường lên vâng thì ờ, hôm nay chúng tôi mang đến cho quý vị các bạn sản phẩm máy cất nấu mini chạy động cơ Honda G200 đây thì tổng thể của máy đấy Honda G200 này động cơ Honda G200 6,5 HP đấy cực kỳ mạnh mẽ bảo hành cho bà con 12 tháng còn đây đây là nhân vật chính của chúng ta máy cất lúa mini đấy thì đây là cái ờ, cái, cái bàn cái bàn cái bàn này thì thứ nhất là khi mình mua về thì cái bàn này thứ nhất là mình mua về khi mua về là bà à, chúng tôi sẽ vận chuyển để như thế này nhưng mà khi bà con mua về thì mình sẽ tháo nó ở đây Đấy. tháo ra như thế này và nâng cái bàn tốt lúa lên Đấy. sau rồi mình siết lại con ốc này Ngon thế rồi, dừng Đấy, dừng thôi mà Đúng á dạ vâng, Chào bạn, chào Bà con chú ý là khi mình vặn à, cái bàn này thì phải siết chặt Siết chặt bao nóc này Không thì trong thời gian à, sử dụng thì bàn sẽ bị rung Đấy, thì máy sẽ bị rung và, và sẽ gây ra tiếng ồn và cái cái đồ hoạt động của nó thì thì, thì sẽ bị giảm và không được không được ổn định cao đấy thì mình sẽ chặt bao nóc này đây con bên bên là con rồi đấy sau khi lắp xong bàn rồi thì uh, chúng ta sẽ tiến đến việc lắp động cơ đấy động cơ thì có bốn con ốc như thế này đấy thì mình sẽ bắt những con ốc này chặt lại đấy đây bắt bốn chân của động cơ việc bắt chân động cơ rất quan trọng là bà con phải bắt chặt không thì trong quá trình sử dụng thì máy sẽ bị rung lắc đấy cái việc ờ, đảm bảo ra công suất của nó sẽ không không không, không được như mong muốn mình siết chặt con lốc này Ôi. cái rơm rạ nó chảy vào còn lúa thế đây